Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Ca TV Cuộc Sống Cà Mau ha Hôm nay à, mời các bạn à, theo dõi mà à, lưới ha các bạn Ở à, trong ao nè Thì chiếc xuồng bơi đằng kia đó Đó là bà xã mình thì hơi xa ha Bà xã mình với lại kiếm đang dân lưới nè để mình đi gần lại chút xíu nha các bạn ao này à, thì à, cá đu hi rất là nhiều đàn tha lưới đó các bạn rồi chút xíu nữa à, dở lưới lên để cho các bạn thấy cá cô phi dính lưới này có nhiều không ha trời buổi sáng hôm nay rất là mát mẻ các bạn đằng kia có ờ, nuôi vịt đằng gào gào đằng đó có nuôi vịt kìa ờ, gà xung quanh đây nuôi gà đây là cái vườn ờ, trồng cây ăn trái nè trồng chuối rồi trồng xoài mít nhân dân cá này nó quặn nhiều quá cá này nhảy nhiều quá thôi giờ mời các bạn đi ra đây để mình thôi vậy ha buổi sáng nay chim ờ, nó hót nghe thấy ờ, rất là là yên bình các bạn đó thì ra đây thấy gà thì gà chỗ này gào để nuôi vịt nhưng mà không có nuôi chỗ này thì không có nuôi vịt <laughs> ở đây được à, mình thấy có bà ba con vịt nè vịt nuôi trong ao đó nó lội xuống vịt lội xuống ao thả lưới rất là xa các bạn thả từ à, đằng này cho tới đằng kia là chiều dài của cái ao này á, là cỡ khoảng à, sáu bảy chục mét đó các bạn mà mình thả thằng à, kia thả tới đẳng rồi á, là vòng ngoài lại luôn đó lưới rất là dài luôn trong ngoài mét luôn và con vịt nó lội đang ao này nuôi nuôi à, rất là nhiều loại cá ao nước ngọt mà đó, dính cá rồi thả lại dính cá cá à, cá thác lát đó thả lại rồi dính cá cá thấy ham luôn thì ở đây mình à, bắt cá này bằng cách là mình dăng à, lưới đó các bạn dăng lưới dính à, vô lưới thì mình bắt ha đó các bạn thấy cá rất là nhiều luôn cái lưới này văng lằn mọc chắc bỏ lưới luôn luôn á <coughs> thôi à, để à, gỡ cá chút xíu nữa đem lên đó thì à, mình cho các bạn thấy dính cá nhiều không nha giờ mình đi qua đây để mình chia sẻ dần dần cho các bạn thấy một chút xíu về cái quang cảnh thiên nhiên nha các bạn cá rất là nhiều luôn các bạn thấy dính cá liền con luôn kìa đó dính cá ham luôn á cá thấy ham luôn thấy mấy ốc này có trồng rau má rất nhiều luôn ở đây à, có một cái à, dây mướp đã có trái nè các bạn Đó. trái à, dài luôn kìa trái này cỡ năm sáu tấc luôn á cái mướp bóp này nấu canh ăn cũng ờ, ngon lắm á ở đây có ờ, trên này cũng có một, một trái nó cong vòng luôn ở đây có con trái nhỏ để đi ra đây coi cá nhiều không cá nhiều còn mùa rồi à, có có có con thấy có cá à, hắc lát này nhiều lắm sao không thấy thuốc hả hồi năm rồi đó thấy dân lưới dính cũng nhiều lắm mà sao mà tới lớn không thấy đâu có cái này đâu có dính đâu cái này đợt này nó đạt hả đợt này nó mới đạt đó hả ừ bữa nó dân ký không mấy dăng rồi nó gõ chứ cái này là cá ờ, thác lát bông đúng không cơm hồi đó nhớ đó cá thác lát này đâu có bông đâu có bông đâu ta dính cá thác lát quá trời luôn cái này nuôi chứ phi thì phát ruộng ta lưới vô đem nhà gỡ hả đem nhà gỡ hả trời cá phi con nào nó nấu mềm luôn nội ơi ừ? <coughs> bà hả rồi đem vô nhà gỡ nguyên một trăm mấy chục thước lưới trời đất ơi hết biết cá cái nè ơi Ôi trời con dính đang con nè ờ. Ờ. à, đó Sống. cái này cái thắt lá coi coi coi hình cái đó đó nó nó nó, nó trắng à nó có đốm mà nó dập tép cá này làm chả ngon lắm à, mọi người rồi coi vô đó thả nuôi bây giờ cá này thì à, đem vô gỡ lên đem dở lên chạy lên cho thấy trời ơi trời hết có bị ít kê rồi đem vô nhà gỡ rồi đi vô nhà gỡ đó gỡ ra bên nè đây nè quá trời nhiều luôn nè nãy ờ, vừa văng vừa gỡ luôn á nó dễ giờ giờ nó có nùi sao gỡ chứ muốn ờ ừ. trời ơi cá này nó nó uống Vì mình quá ra, rỡ ra cho nó rộng đi Rồi, như vậy là mình chia sẻ đến các bạn à, bắt cá à, rô phi ở trong ao đến đây là hết nha các bạn đăng ký kênh à, chia sẻ để nhấn vô nút chuông để nhận được video mới nha các bạn Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha